này hay mở đuôi thật lạnh quá hơi co nhưng mà đấu thế này ok rồi ra cánh ra đuôi nhiều nhỉ đức ngồi im ngồi im mở cánh mở đuôi liên tục anh sẽ đuổi cùng lúc lại đi đánh luôn từ bao nhiêu xa lao ok sóng nhá nào thì chơi đuôi chơi cánh này ô oh, từ xa thế mà lao vào nhỉ à, chơi đuôi chơi cánh nhá hàng vip nào con kia đâu xích lên cho anh em xem này x hai con này hung chó cái clip của Hoàng Văn Quảng Sơn nha giấy đành đạch này nó cứ bay đi bay lại tưởng nó không đánh rồi nhờ thế mà lại đánh luôn hay nhỉ rồi